Tác giả cho rằng công ty F88, một công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, có yếu tố tư bản nước ngoài, đã tăng trưởng nhanh chóng khiến đảng Cộng sản lo ngại. Theo tác giả, tình trạng sân sâu, chống lưng phức tạp bởi thế lực ngầm gây bức xúc dư luận và hiện tượng đòi nợ thuê kiểu xã hội đen có thể bùng phát. Tuy nhiên, F88 không thể là nguyên nhân của tình hình này và vì thế, chiến dịch trấn áp tư bản kẻ thù ý thức hệ là không thể che giấu. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả nhắc đến khái niệm săn phù thủy, một thuật ngữ lâu đời mang hàm nghĩa về một cuộc điều tra công khai để phát hiện những hoạt động chống đối, sự không trung thành nhắm vào các đối thủ chính trị. Và đối với đảng Cộng sản, chủ nghĩa tư bản, kẻ thù ý thức hệ chính là phù thủy công an vào điều tra về nghi vấn có hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua hoạt động cho vay và thu hồi nợ kiểu xã hội đen và tin đồn được chống lưng, đó là một cái cớ hoàn hảo cho việc săn lùng phù thủy. Tác giả nhận xét các hoạt động kinh doanh của công ty F88 đã bị hình sự hóa nặng nề. Những cuộc kiểm tra, khám xét trụ sở làm việc của công ty F88, các chi nhánh, các cơ sở kinh doanh, cầm đồ được triển khai trên địa bàn toàn quốc một cách dồn dập. Tuy nhiên, tác giả dẫn truyền thông nhà nước cho thấy ở một vài cơ sở của F88 một số vi phạm hành chính đã bị xử phạt, nhưng chưa thấy lộ diện những kẻ đòi nợ thuê và những kẻ chống lưng. Bởi vậy, chiến dịch săn lùng sẽ vẫn tiếp tục mở rộng và nếu không có phù thủy thì kế hoạch trấn áp vẫn phải được thực hiện đúng mục đích nhằm ngăn ngừa tư bản bành trướng để bảo vệ chế độ. Tác giả phân tích F88 có sự phát triển ấn tượng, có quá trình tăng trưởng thần tốc nhưng lại là sự bành trướng vô độ đối với đảng về an ninh, trật tự. Được thành lập vào năm 2013, F88 nhanh chóng tạo thành mạng lưới cho vay có tài sản bảo đảm dẫn đầu tại Việt Nam, nhắm đến các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, và người tiêu dùng cá nhân được rót vốn nhiều triệu đô la từ hai quỹ tài chính nước ngoài là Mekong Capital và Granite Oak. Theo kết quả kinh doanh gần nhất được công bố, lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 44,8 tỷ đồng và được đánh giá xếp hạng tín nhiệm ở mức ổn định. F88 có dự định sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE vào năm 2024. Hình ảnh một cơ sở của F88 bị công an khám xét. Trước việc bị công an khám xét và những tin đồn bất lợi cho F88, Mekong Capital một trong hai quỹ đầu tư vào F88 khi trả lời phỏng vấn của hãng truyền thông Bloomberg đã nói rằng họ tin tưởng CEO của F88 và chờ đợi. Theo tác giả về sự hình sự hóa hoạt động kinh doanh của F88 đang gây hậu quả nghiêm trọng, không chỉ làm một F88 phá sản mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến một lĩnh vực kinh doanh và hơn thế gây tổn hại niềm tin về cam kết tự do kinh doanh. Dịch vụ cầm đồ là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mặc dù không được chính quyền khuyến khích, nhưng nó đã phát triển nhanh chóng. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, chưa kể các hộ kinh doanh cá thể, tổng số doanh nghiệp hoạt động ngành nghề này là 12.691 doanh nghiệp có mặt tại 62 trên 63 tỉnh thành. Tác giả cho rằng quá trình tăng trưởng thần tốc của ngành nghề này cần được nhận thức công bằng. Đó là do nhu cầu về tài chính tư nhân, cá nhân và doanh nghiệp nhỏ rất lớn là phù hợp với thực tế. F88 đã nhìn thấy tiềm năng và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Từ đó dần làm thay đổi định kiến của xã hội về cho vay có bảo đảm truyền thống và thúc đẩy cung cấp các dịch vụ tài chính mang tính thị trường. Đối với xã hội, đây là nguồn lực đáng kể, được huy động bổ sung cho nguồn lực chính thống từ các ngân hàng, tổ chức tài chính, bởi vậy, từ khía cạnh này, F88 đáng được khuyến khích thay vì chịu trừng phạt để bị sụp đổ. Hơn thế, tác giả nhận định hậu quả lớn nhất có thể là sự tổn hại niềm tin tự do kinh doanh. Nỗi bất an của chính quyền trong bối cảnh củng cố mô hình đảng nhà nước mạnh đang bộc lộ những bước lùi cải cách. Thay vì khắc phục những bất cập thể chế để hạn chế tác động từ mặt trái và thích ứng với thị trường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 quan chức Việt nhận hối lộ triệu đô trong chuyến bay giải cứu. Ngày 4 tháng 4, truyền thông nhà nước loan tin, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 54 bị can, gồm nhiều quan chức cấp cao trong vụ chuyến bay giải cứu. Theo đó, cựu lãnh đạo Công an Hà Nội, hai Thứ trưởng ngành ngoại giao cùng trợ lý Phó Thủ tướng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế bị cáo buộc nhận hàng chục tỷ đồng tiền hối lộ và chạy án. Hàng chục bị can này bị đề nghị truy tố theo các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và chiếm đoạt tài sản. Hình ảnh báo pháp luật đưa tin. Báo pháp luật đưa tin, nguyên Phó Giám đốc Công an Hà Nội Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ với cáo buộc đã nhận tiền của các cá nhân để chạy án với số tiền 2,65 triệu USD. Chỉ trong năm 2022, theo báo pháp luật, quá trình điều tra bị can Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai báo hành vi của bản thân và các cá nhân có liên quan, góp phần giúp cơ quan an ninh điều tra làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Ngoài ra, gia đình bị can đã nộp khắc phục 460.000 USD. Hai cựu Thứ trưởng Ngoại giao là Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam bị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Tô Anh Dũng bị cáo buộc là nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng còn ông Vũ Hồng Nam bị cáo buộc trong quá trình làm đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đã nhận hối lộ 60.000 USD và 450 triệu đồng để giúp đưa công nhân từ Nhật Bản về Việt Nam. Cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên là ông Phạm Trung Kiên bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lớn nhất với số tiền là 42,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, theo truyền thông nhà nước, hàng chục cựu lãnh đạo cấp cục, vụ và cán bộ của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an, Ban đối ngoại Trung ương và của khoảng 10 cơ quan nhà nước từ cấp bộ ngành đến chính quyền địa phương cũng bị đề nghị truy tố. Nhóm bị can bị truy tố tội môi giới hối lộ gồm Bùi Huy Hoàng, chuyên viên Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại và Du lịch Việt Nam, Phạm Thị Kim Ngân, cán bộ phòng trị sự, tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, hình ảnh những quan chức nhận hối lộ khủng trong chuyến bay giải cứu. Nhóm bị can bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Trần Việt Thái, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia, và Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Linh, Đặng Minh Phương, nguyên cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Diễn biến của vụ chuyến bay giải cứu xảy ra trong giai đoạn từ cuối năm 2020 và năm 2021 khi dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều quốc gia. Hàng trăm ngàn người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu trở về quê hương để tránh dịch. Việt Nam đã tổ chức gần 2.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 người dân từ 60 quốc gia về nước. Khi đó, chính quyền Việt Nam lớn tiếng hô hào về hành động anh hùng của những phi hành đoàn bay thẳng vào tâm dịch tuyên truyền rằng đây là những chuyến bay nhân đạo, là hành động bảo hộ công dân của chính quyền. Tuy nhiên, thực tế lại phủ phàng bởi lên được những chuyến bay này thì chi phí không hề rẻ và thủ tục không hề dễ dàng. Hàng trăm ngàn người phải xếp hàng, phải mỏi mòn chờ đợi, muốn có tấm vé, ngoài tiền vé ngất ngưỡng, rất nhiều người còn phải vận dụng đủ các mối quan hệ. Ngay từ đầu năm 2021 đã có rất nhiều phản ánh, phàn nàn trên mạng xã hội về tình trạng này trong một cuộc họp báo vào tháng 1 năm 2022, thì báo chí đặt câu hỏi với nghi vấn có trục lợi từ các chuyến bay giải cứu hay không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định những hành vi trục lợi tiêu cực, thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu cần bị lên án, trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Như vậy, không thể nói giới lãnh đạo không biết gì về vụ này, nhưng tại sao họ vẫn làm lơ để vụ việc kéo dài,